Thank you. sớm mai tình dây tôi lặn vào hư không đôi tay níu lấy điều gì mà chưa khi chia tay em vẫn giữ kỷ niệm của đôi ta tìm đầu tiên nói em mong chờ anh về lặng im là lời cơn gió vu vơ tim em về gửi theo tiếng nếu tình yêu này đã vỡ sẽ chẳng buồn nếu nó còn dang dở nếu làm cơn mưa sẽ chẳng dễ dấu hơn những bài thơ anh sẽ làm giỏi thêm từng chiều nóng cho hương vị có thuốc trong từng câu pha chút vị ngọt nhẹ nhàng và thật sâu để thấy ai còn đứng ở đó chờ thật lâu